Hai năm thời gian có lẽ không quá dài Khi anh đi rồi em đừng bận tâm Hãy sống thật tốt, hãy luôn vui cười Anh không ngờ bên lo được cho em Giờ nơi trời xa nhớ em thật nhiều Yêu thương anh vẫn dành trọn cho em Xin em đừng quên người lính yêu em Hãy sống vui tạm biệt em Tình yêu anh sẽ giữ trong tim này Vội vàng lau khô từng giọt nước mắt Để em không thấy nỗi buồn của anh hai năm thời gian